cầm trên tay là kẹo bồng bon táo nhật không biết tại sao mà cái kẹo này bán rất là chạy con nít rất là thích ăn cái, cái hàng mà nãy mình vừa mới tới mua thì cái cái, cái size nhỏ nhất đó là bán hết sạch luôn chỉ còn cái size uh, này thôi không biết có gì hấp dẫn nữa ở ngoài thì nó góc đường ra thì sẽ thấy ở trong là cái táo thôi à không biết có gì đặc biệt không nữa <laughs> chắc là ở trong mềm hơn đây cũng là một cái loại uh, táo ở Nhật nó nhìn y chang như trái cái táo um, táo tây hả <laughs> nhưng mà nó rất là nhỏ nhỏ xíu gì thì ừ, cũng đâu có gì đâu mà người ta thích ăn dữ ta đường ngọt sợ. はオリアンの唐揚げが干téo chỉ là cánh téo thôi hột đáng đang ăn kìa